Mặc dù Đức Chúa Trời đã kêu gọi gia tộc của Abraham chính là dân Israel và hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho họ và cho cả thế giới thông qua họ, nhưng họ đã bị giam cầm tại Ai Cập. Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Israel khỏi Ai Cập và dẫn họ vượt qua biển đỏ. Kể đó, tại núi Sinai, Đức Chúa Trời đã ban cho họ luật pháp qua tôi tớ của Ngài là Môi-se. Và như chúng ta đã biết trong bài đọc trước, về sau Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về hai điều răn quan trọng nhất trong cả bộ luật pháp, đó là hết lòng kính mến Đức Chúa Trời và yêu thương người khác như chính mình. Nhưng ngay cả trong lúc Môi-se đang tiếp nhận luật pháp từ Đức Chúa Trời, dân Israel ở dưới chân núi đã trở nên thiếu kiên nhẫn. Họ mất kiên nhẫn đến mức quyết định tôn thờ một thần tượng thay cho Chúa. Vì vậy, đang khi Đức Chúa Trời ban các điều răn của Ngài cho Môi-se, thì dân Israel đã vi phạm chúng rồi. Thật dễ dàng để phán xét sự vi phạm của dân Israel, cho đến khi chúng ta nhớ lại những lần chính mình mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi Đức Chúa Trời và thay vào đó chúng ta tìm kiếm những cách khác để đạt được điều mình muốn. Vì dân Israel phá vỡ giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với họ, nên họ phải gánh chịu hậu quả của tội lỗi. Họ bị xa cách Đức Chúa Trời và cuối cùng Đức Chúa Trời trừng phạt họ bằng cách khiến họ bị lưu đày. Quay trở lại câu hỏi đầu bài, dân Do Thái có đã vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn không? Chúng ta đã biết câu trả lời đó là không. Dân Do Thái đã thất bại trong việc giữ luật pháp của Đức Chúa Trời như đáng phải có. Họ không thể duy trì việc bày tỏ cho thế giới thấy Ngài là đứng như thế nào qua cuộc đời họ. Còn bạn thì sao? bạn đã bao giờ kinh nghiệm hậu quả của tội lỗi và cảm thấy bị xa cách với Đức Chúa Trời chưa? Thật là đau đớn và khủng hoảng khi phải xa cách Ngài là nguồn sự sống và niềm vui của chúng ta. Nhưng tội lỗi không có được chiến thắng cuối cùng. Sự lưu đày và xa cách Chúa không phải là kết thúc của câu chuyện. Đức Chúa Trời hứa sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi, giải cứu chúng ta và khôi phục mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Hôm nay, hãy dành chút thời gian cầu nguyện để hỏi Đức Chúa Trời về những hành động hoặc suy nghĩ đang khiến bạn xa cách Ngài, để rồi bạn có thể ăn năn hoặc quay đầu lại. Cầu xin Ngài tha thứ và ban cho bạn sức mạnh để bước đi theo Ngài đang khi Chúa kéo bạn đến gần Ngài hơn. Lời Chúa đã có chép rằng Ta đã nói, làm sao để đưa ngươi vào hàng con cái ta và ban cho ngươi một miền đất tốt tươi, cơ nghiệp quý giá nhất giữa các dân. Ta đã nói, ngươi sẽ gọi ta là cha tôi và sẽ không quay lưng lìa bỏ ta. Nhưng hỡi nhà Israel, người đàn bà không chung thủy lìa bỏ chồng thể nào, thì các ngươi cũng không chung thủy với ta thể ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Jeremy đoạn 3 câu 19 đến câu 20 Nhưng nếu anh em không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật lệ của Ngài mà tôi truyền cho anh em hôm nay, thì những lời nguyền rủa này sẽ dán trên anh em và đuổi kịp anh em. Phúc truyền luật lệ ký đoạn 28 câu 15 Họ chọc giận Chúa vì các nơi cao, khiến Ngài nổi giận vì những tường chạm. Nghe điều ấy, Đức Chúa Trời nổi giận, Ngài nhất quyết từ bỏ Israel. Thi Thiên 78 câu 58 đến câu 59 Họ không hủy diệt các dân tộc ở đó như Đức Giê-hô-va đã phán dặn nhưng lại pha trộn với các dân ấy, làm theo những việc chúng làm. Họ thờ hình tượng của chúng, và điều này trở thành cái bẫy cho họ. Thi Thiên 106, câu 34 đến câu 36 Chúng ta cùng cầu nguyện Lạy cha yêu thương của chúng con Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn lấy sự nhân từ làm vui thích và chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài vì đã hứa sẽ không khinh dễ lòng ăn năn thống hối của chúng con. Xin Chúa làm mạnh mẽ tâm trí, linh hồn, thân thể chúng con, để chúng con luôn tỉnh thức trước những thử thách, cám dỗ, dễ lắm làm chúng con phạm tội, mất đi sự kiên nhẫn trong đời yên muốn Ngài. Xin giúp chúng con sống giữa thế gian với lòng vân phục, kiên nhẫn và tuân giữ mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng con. Chúng con tin cậy và biết ơn Ngài. Chúng con ca tụng Ngài trong danh Chúa Giêsu. xu